mình không ngờ rằng bây giờ lại có một app sống nâu như thế này nhá. Ok thì link đăng ký tài khoản đấy, mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nhá. Sau bạn click bấm chọn link đó. Thì này sẽ là một giao diện như này. Đó thì đầu tiên nhé, các bạn nhập số điện thoại này. Đó số điện thoại chính, số điện thoại thường xuyên chúng ta thế nào nhá. Sau đó bạn tạo một khẩu này, cũng như là cái tiếp nữa một mã mở, mã thiệu thì bạn giữ nguyên cho mình ha. Sau đó cuối cùng các bạn nhấn vào register thì tiến hành đăng ký một tài khoản bưu điện hoàn toàn miễn phí 100 ha. Ok, thì sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi, bạn tiến hành đăng nhập như bình thường nhá. Thì lúc này xin một thông báo như ở đây này, các bạn thì đọc này là cảm ơn mọi người đã ủng hộ hoạt động năm mới của công ty này. Để cảm ơn ủng hộ công ty quyết định gia hạn hoạt động đến ngày mùng 10 tháng 3 nha. Với nội dung này là mua máy sạc 60 ấy, thì bạn sẽ được tặng ngay máy sạc 12 luôn nha. Cũng như là mua máy sạc 48 thì bạn sẽ được tặng ngay máy sạc 6 nha. Đó thì lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết cho bạn các máy sạc này luôn ha. Ok chúng ta sẽ nhấn vào chắc chắn này. Đó thì đây chính là giao diện trang chủ của app bưu điện rồi nha. Ok bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nước vào vòng trang chủ xem như thế nào ha thì đây sẽ có rất nhiều công mục nhá như recharger này tức là nạp tiền này rồi withdraw tức là rút tiền nhá cũng như là invite friend tức là mời bạn bè này. rồi được quà ha đó hoàn thành nhiệm vụ mời bè nhận thưởng lên tới 15 triệu luôn nha đó cũng như là trang thiết bị của tôi này thì khi bạn đăng ký tài khoản xong nhá các bạn sẽ được tặng một trang thiết bị luôn nha đó trang thiết bị ở đây là 90.000 này ok sẽ có quản lý nhóm này mua sắm ha đó và ở đây cũng có rất nhiều người họ đã rút tiền được nha các bạn thì quan sát thấy ha ok thì đó là mục trang chủ Tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn mục quản lý tài chính nha. Ok các bạn bấm chọn vào này. Đó thì hiện tại các bạn quan sát này là tổng tài sản của mình là 1.250 đồng nha. Thì ở đây sẽ có rất nhiều cái gói đầu tư nha. Các bạn thì quan sát này, là đây sẽ có gói 10 ngày này, các bạn sẽ thu được lợi nhuận là 36% luôn nha. Rồi gói 35 ngày này, thu được lợi nhuận lên tới 250% luôn nha. Rồi 120 ngày này, 200 ngày này. Đó, Ok và đối với những bạn nào ấy mà muốn đầu tư để có thể kiếm được lợi nhuận nhiều ấy thì bạn nên làm tiền nhá. Và mình cũng chỉ ở thêm ấy là mình không kêu gọi khuyến khích ai làm tiền hay đầu tư cả. Nếu các bạn có số tiền nhàn rỗi không dùng đến thì bạn có thể đầu tư nha. Còn tiền đó trong túi các bạn rồi thì quyền quyết định là của các bạn nha. Còn mình nhắc lại là mình không kêu gọi hay khuyến khích ai đầu tư nha. Còn nếu các bạn có số tiền nhà rỗi rồi bạn có thể tham khảo app này ha. Ok để làm tiền các bạn nhấn vào mục recharge rồi này, tức là nạp tiền này ở mục trang chủ ha. Thì đối với app này chúng ta sẽ có hai hình thức nạp tiền nha là hình thức nạp tiền đầu tiên ấy, là bạn có thể nạp tiền bình thường nhá tức là chúng ta nạp tiền trực tiếp qua ví điện tử của Momo hoặc là nạp tiền trực tiếp qua ngân hàng và cách nạp tiền thứ hai là chúng ta sẽ nạp tiền qua ví tiền điện tử nhá và cụ thể đây chúng ta sẽ nạp tiền qua đồng UST nhá. dù đây mình sẽ nạp tiền bình thường này đó kế tiếp các bạn sẽ nhập số tiền các bạn muốn nạp nhá. ở đây thì sẽ có các mốc này là là 100 nghìn 200 nghìn rồi 500 nghìn này vân vân và mây mây nhá. Ok thì các bạn sẽ tiến hành chọn mốc các bạn muốn nạp tiền nhá. sau đó các bạn nhấn vào nạp tiền này rồi đây mình chọn là làm 100.000 ha. Mình nhấn vào làm tiền này. Đó thì bước tiếp theo sẽ hiện ra một giao diện như này nhá. Ở đây thì bạn có thể làm qua ví điện tử này hoặc chuyển khoản ngân hàng trực tiếp cũng như là quét mã QR hoặc là thẻ chuyển thẻ nha. Từ đây mình làm qua ví điện tử này. Các bạn bấm chọn vào ha. Đó thì ở đây chúng ta có thể làm qua ví điện tử Momo nha. QuickPay nghĩa là sao? Là các bạn làm qua ví điện tử Momo thì sẽ làm nhanh luôn nha. Các bạn nhấn vào Momo này. Ok thì lúc này sẽ là một giao diện nạp tiền như thế này thì đây sẽ có hình ảnh mã QR nha các bạn có thể truy cập vào ví điện tử Momo của bạn sau đó quét mã QR này để khỏi chúng ta cần phải nhập số điện thoại cũng như là nhập số tiền ha đó thì ở đây cũng có thời gian hiệu lực của đơn hàng này các bạn lưu ý nhé là thời gian chuyển tiền cái hạn chuyển tiền của chúng ta ấy. ở đây là 10 phút nha đó rồi mã đơn đặt hàng này đó số tiền mình chuyển đây là 100 000 đồng ha tài khoản nhận tiền là số điện thoại này này các bạn thế này sao chép tài khoản số điện thoại này để chuyển tiền đến số điện thoại này nha và bạn lưu ý nhé là nội dung chuyển tiền ấy nội dung chuyển khoản đây chính là mã đơn đặt hàng nha đó các bạn nhấn vào sao chép mã đơn đặt hàng này để tiến hành sao chép mã đơn đặt hàng này sau đó chuyển tiền đến số điện thoại này nhá đó của chủ tài khoản này này ok thì cách nạp tiền vào này cực kỳ đơn giản rồi và ngoài ra ấy, nếu như các bạn có bất kỳ trục trặc gì vui lòng thì liên hệ với chăm sóc khách hàng để có thể giải quyết nhanh chóng nhất có thể nha Ok thì sau khi nạp tiền xong rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ review các bạn cách chúng ta kiếm tiền trên này như thế nào ha Ok, đầu tiên thì đối với những bạn mới, các bạn nhấn mục cá nhân cho mình ha. Sau đó chọn trang thiết bị của tôi này. Thì bạn quan sát này, ở đây mình sẽ được tặng một máy thử nghiệm trị giá 90.000 luôn nha. Các bạn sẽ nhấn vào nhận này. Đó, sau đó nhấn vào xác nhận ha. Thì ok, như vậy mình đã nhận máy sạc thử nghiệm thành công nha. Đối với bạn mới ấy, thì bạn sẽ nhận ngay 90.000 hoàn toàn miễn phí, tức là tương đương với một máy sạc thử nghiệm này ha. Thì đó là cách chơi miễn phí đối với những bạn mới. Còn bạn nào muốn nạp tiền đầu tư thì bạn có thể truy cập vào mục trang chủ nha sau đó nhấn mục khu mua sắm này thì ở đây sẽ có rất nhiều các máy để các bạn có thể đầu tư nha và máy thấp nhất ở đây sẽ là máy 92.000 này đó và các bạn quan sát này là lợi nhuận các bạn thu được ấy một tiếng ở đây là 210 đồng thôi nha đó nhân với 24 tiếng thì bạn sẽ suy ra một ngày các bạn thu được bao nhiêu nha rồi máy 184.000 này là lợi nhuận mỗi tiếng là 430 đồng thôi nha đó rồi máy sạc 48 nguồn này là ở đây là các bạn sẽ đầu tư một triệu rưỡi nha mỗi ngày mỗi tiếng này các bạn sẽ thu được là 2.604 đồng thôi nha đó để mua thì bạn nhấn vào lập tức mua ngay này đó kế tiếp chọn cơm vơm để xác nhận ha ok thì đây mình chưa nạp tiền nên các bạn có thể đọc này là sau khi nạp tiền mới có thể thuê thiết bị được nha đó đó thì vừa nãy nếu các bạn làm 100.000 vào thì bạn có thể thuê được máy 92.000 này nha thì đó là cách kiếm tiền chính cách kiếm tiền thứ nhất ở trên app này tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách kiếm tiền nữa cách kiếm tiền này hoàn toàn miễn phí luôn nha các bạn nhấn vào mục hoạt động này kế tiếp chọn mục kiếm tiền dễ dàng mời bạn nhân đôi cho mình ha nhấn vào nhận nhiệm vụ này ok thì bạn qua sang này là nếu mà các bạn mời gọi một thành viên hiệu quả ấy, thành viên hiệu quả như là sao là thành viên đó sẽ đầu tư ít nhất một máy ví dụ như vừa nãy các bạn quan sát đấy máy thấp nhất đây là 92.000 đúng không đó thì thành viên đó sẽ min nạp nhất là min nạp thấp nhất là 100.000 đồng rồi đó thì được gọi là một thành viên hiệu quả nha và nếu các bạn mời gọi một thành viên hiệu quả thì bạn sẽ nhận ngay 30.000 luôn nha rồi hai thành viên hiệu quả này sẽ nhận 60.000 5 thành viên sẽ là 150.000 luôn nha rồi cuối cùng là mời gọi 1.000 thành viên thì bạn sẽ nhận ngay 40 triệu luôn nha mình thấy mức hoa hồng mời gọi thành viên của app này cực kỳ cao luôn nha thì đó là mục mời bạn bè làm tiền ngoài ra có cả mục mời bạn bè mua máy sạc nha các bạn nhấn chọn vào này đó thì bạn có thể quan sát thấy này là 15 người mua máy sạc 48 nguồn thì bạn sẽ nhận ngay 600 nghìn luôn nha cũng như là 12 người mua máy sạc 60 nguồn thì bạn sẽ nhận ngay 1 triệu này đó ok tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn mục vòng quay may mắn nhận quà liền tay nha cũng ở mục hoạt động này các bạn nhấn vào nhận nhiệm vụ ha ok thì đây sẽ có vòng quay may mắn này các bạn có thể nhấn vào chia sẻ này để chia sẻ link mời bạn bè nha cũng như là phần thưởng của tôi này sẽ là lịch sử phần thưởng của tất cả các vòng quay nha Ok, tiếp theo cuối cùng mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách chúng ta rút tiền trên app này như thế ha. Các bạn nhấn mục cá nhân này, sau đó chọn rút cho mình ha. Ok, thì trước khi rút tiền ấy, các bạn sẽ tiến hành liên kết thẻ ngân hàng với app này ha. Các bạn nhấn vào liên kết này. Đó, sau đó các bạn sẽ nhập tên chủ tài khoản này, rồi chọn ngân hàng, cũng như là nhập số tài khoản ngân hàng và nhập số điện thoại này nha, cũng như là nhập nick email này, cuối cùng nhấn vào xác nhận thì tiến hành thêm thẻ ngân hàng nha. Ok, sau khi thêm thẻ ngân hàng thành công rồi, các bạn quay trở lại và nhập số tiền vào đây ha. Các bạn lưu ý nhé,